Van Bớt nha anh em và Arsenal và Sporting thì cái trận Arsenal này thì mình cho tất cả anh em làm Arsenal và hiệp 1 làm Arsenal thì cái trận này anh em quời kèo nha còn cái trận Juve thì mình cho tất cả anh em làm Juve và nằm tài thì anh em cũng húp được cái mã kèo Juve nha anh em thì um, hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái giải um, nhà nghề Mỹ nha anh em nhà nghề Mỹ 2023 uh, 2024 nha thì um, đây là cái dòng thứ ba rồi anh em dòng thứ ba rồi thì um, mới khởi động dòng mới trong dòng mới cứ đá được có ba ba ba trận rồi anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận của New York City và DC United nha anh em diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 19 tháng 3 thì được cái uh, giải uh, nhà nghề Mỹ này được cái là đá vào buổi sáng không nha anh em bởi vậy à, anh em nào mà đi làm công việc cũng chơi nó dễ nữa nha sáng anh em thức thì anh em vào kèo nó dễ hơn thì bởi vậy mình mới lên nhận định cho tất cả anh em nha thì cái thằng DC United này nó đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng nha anh em và có 4 điểm sau 3 vòng đấu thì trong khi đó New cách uh, thằng uh, New York à, City thì đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng có 4 điểm sau 3 vòng đấu thì uh, <clears throat> mình sẽ vào cái phần mà cái mùa rồi cái mùa rồi là hai này đứng vị trí thứ mấy nha anh em thì anh em thấy mùa rồi thằng New ờ, York City đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng luôn anh em nguyên một mùa giải mà New York City đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng thì New York City này cũng có cũng có nhiều cầu thủ rất là hay nha anh em còn trong khi đó thì cái thằng à, DC United thì anh em cũng thấy trong hai nó đứng dưới hạng 28 luôn anh em là hạng cuối cùng của cái bảng ờ, nhà nghề Mỹ bảng xếp hạng nhà nghề Mỹ luôn thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng này không tốt cho mấy nhưng mà trận này lại gặp um, New York City thì uh, trên sân nhà của New York City nữa thì anh em sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội này nha thì trong ba trận gần nhất thì anh em thấy New York City mà đã thắng một trận mà hòa một trận và để thua một trận trước uh, Nahile nha anh em còn trong khi đó DC City thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất thì DC City thắng uh, Toronto với cái tỷ số là 3-2 trên sân nhà và ờ, để thua thằng uh, Columbus với tỷ số là 2-0 và để hòa thằng uh, Orlando với tỷ số một đều nha anh em. Thì cái phong độ của hai thằng đang ngang tầm nhau trong 3 trận gần nhất. Thì mình tính trước đó nữa, trước đó nữa thành tích chơi trên sân nhà của cái thằng New York City thì anh em thấy New York City chơi trên sân nhà trong cái mùa giải mới luôn nha anh em. Thì uh, đấu trên sân nhà đã thắng được một trận rồi nếu mà tính lên mùa giải mới thì chỉ mới 3 trận thôi nha Nam 3 trận thì um, phong độ của thằng của thằng à, New York City đang rất là tốt nha vì mới vào một vài trận đầu thì mình cũng chưa có ừ, nắm chắc cho tất cả anh em là cái phong độ của thằng nào tốt nhưng mà anh em nếu mà xem trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này với nhau thì anh em thấy trước đó thì thằng New York City thắng thằng DC United với cái tỷ số là 2-0 xong DC United thắng lại với tỷ số là 2-1 thì hai này cũng rất ngang tài ngang sức nhưng mà cái mùa rồi là cái mùa thảm hại nhất của thằng DC United nha anh em thì mình sẽ vào cái trận đấu gần nhất của thằng New um, York City trong cái trận vừa rồi gặp Inter Miami um, thì cái thằng Inter Miami này cũng rất là mạnh nhưng mà trận rồi New York City đã thắng với cái tỷ số 1-0 New York City cũng vẫn chấp với cái mã kèo là 0,75 nha anh em đây trận rồi rất là nhiều anh em cũng biết cái giải đấu nhà nghề Mỹ rất là nhiều thẻ, thẻ nha thì anh em tại đây anh em thấy thẻ chưa 2 4 6 8 8 thẻ nha anh em thì anh em có thể nằm cái mã kèo tài thẻ trong cái trận này được nha thì trận vừa rồi không là đã 8 thẻ rồi còn góc góc thì trận vừa rồi nó chỉ bốn góc mấy thằng này nó đá chủ yếu chính diện là nhiều anh em nó rụng nhau là nó hút thôi chứ không có nói gì về cái vấn đề góc đâu thì anh em cứ nằm cái mã tài thẻ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 đa số mấy cái thằng uh, Newcastle uh, New uh, New York City nè anh em anh em thấy New York City đá trước đó rất là nhiều cái trận nội tài đa số nhà người Mỹ là đá rất là nhiều trận nội tài thì anh em thấy bên phía thằng nè DC City uh, ờ, DC United nè anh em anh em thấy đá đa số là nổi về tài thì nhà người Mỹ là một chục trận hết 8 trận nổ tài rồi anh em và thẻ thì anh em biết rồi những cái trận đấu của hai đội thì nó đá giống như mà sung sức anh em nó rất là nhiều thẻ anh em có thể nằm mã tài thẻ được nè và anh em có thể nằm thêm một cái mã anh em có thể nằm thêm một cái mã đội chủ nhà chấp 0,75 cho mình nha 0,75 thì anh em thấy cái bảng xếp hạng mới trên bảng xếp hạng mới của thằng uh, nhà nghề Mỹ á. Đây mình cho anh em xem bảng xếp hạng mới của nhà nghề Mỹ. Thì hai thằng đang đứng vị trí thứ 17, thằng New ờ, York City đang đứng vị trí thứ 17 thì anh em cũng biết rồi. Nếu mà Thằng New York City nó mạnh hơn thằng DC United rất là nhiều Nhưng mà đây là lợi thế cho cái thằng New York City Nếu mà New York City thắng trong cái trận này cách biệt từ 3 bàn đổ lên Thì New York City sẽ vươn lên cái vị trí 7 điểm 7 điểm là hiện tại là tới cái vị trí thứ năm luôn rồi anh em Tới cái vị trí thứ năm là đứng được vị trí thứ năm là quá ngon cho New York City Bởi vậy những trận đầu tiên New York City phải cần có điểm chắc ăn để vươn lên bảng xếp hạng chứ không có để thất bại trong những trận đầu tiên được thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trên và tài trong trận này luôn nha thì còn um, cái đội hình dự kiến hoặc là tỷ lệ kèo hiệp 1 đó mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em trong cái giờ mà có cái đội hình chính thức ra sân mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em kèo còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn á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 thua mà không được coi còn anh em đá nhà nghề Mỹ thì sáng anh em thức dậy ăn sáng đi làm anh em coi vẫn bình thường tại nó đá về tầm 6 giờ rưỡi đến 10 rưỡi không anh em thì những cái trận đá của nhà nghề Mỹ là nó nghịch khung giờ bởi vậy nó đá giấc sáng của bên mình nha anh em bởi vậy mình nhận định những cái trận này cho anh em chơi với lại nhà nghề Mỹ rất là dễ chơi cho tất cả anh em đang đam mê bóng đá luôn thì đó anh em nào mà muốn vào nhóm chơi cùng mình nhiều, nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc Telegram à, kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào mà đam mê về cái giải cúp nhà nghề Mỹ này á, thì anh em lên cho mình một like và một bình luận mạnh tay luôn để mình còn nhận định thêm nhiều trận nhà nghề Mỹ cho tất cả anh em nữa nha thì đến đây mình cũng kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở video sau